rồi ok thì hôm nay cường uh, à, xin chào và hẹn uh, và xin uh, gặp lại anh em thì uh, hôm nay cường muốn giới thiệu tới cho anh em nhiều cái sản phẩm đó, mới nhất của 2020 này đó thì trên màn hình mọi người đây đó, anh em đã thấy nè thì có bầu cua tài xỉu bài đúng không anh em thì uh, hôm nay cường làm cái video này gửi tới anh em đó là những cái uh, bên cơ sở cường á có cung cấp cho anh em những cái tem nè tem mát bầu cua nha anh em làm nhận làm tất cả các tem mát bầu cua bầu cua chợ bầu cua 5 năm bầu cua uh, ờ, tan hơi bầu cua gì đó nói chung là tất tật bầu cua là bên cường cũng có nhận làm và tài xỉu đó anh em thích chơi tài xỉu đấu trường hay là bất cứ cái gì đó anh em cứ liên hệ tới cơ sở cường đều cung cấp đầy đủ cho anh em chơi thì uh, anh em nhìn cái màn hình đây thì hôm nay cường giới thiệu tới anh em đó là về bộ môn bài đó thì bộ môn bài là như thế nào bài á thì anh em chơi hồi xưa giờ anh em cũng đã nếu mà chưa biết á thì cường sẽ nói cho anh em biết còn biết rồi thì anh em à, nếu mà xem video thì có cái gì sai sót thì anh em bỏ qua thì bài á nói về bài thì bài có có rất nhiều kiểu để chơi đó nhưng mà hồi xưa giờ anh em chơi á, thì bài á nếu em muốn bịp người ta nha thì anh em phải lòn được bài vào đúng không anh em anh em phải lòn được bài vào đó thì à, anh em có ba ba loại chơi kiểu bài thứ nhất là thứ nhất là bài lỗi à, cái thứ hai là bài uh, kính cái thứ ba là bài máy đúng không anh em đó nhưng bắt buộc tất cả sản phẩm đó anh em phải lòn về bài lòn được bài thì anh em mới chơi được nhưng hôm nay cường giới thiệu tới anh em về những cái bộ sản phẩm bài nhưng anh em không cần phải lòn bài mà anh em quýnh tất cả các loại bài anh em đều có thể quýnh được kể cả bài chợ đó và anh em thể biết được cây gì chúng ta bọt và cây gì người khác bọt đó, đó là một cái vấn đề mà mà chơi như thế nào để người ta không phát hiện đó cũng là một cái vấn đề đó thì hôm nay cường sẽ giải mã và cường sẽ chỉ anh em cách chơi về cái dòng sản phẩm đó mới nhất của bên cơ sở cường đó thì cường nói mọi người hôm nay cường sẽ test luôn đây là các bài chợ nha đây đó đây là những dòng bài chợ đây là bài chợ hoàn toàn sang chánh mình nói thẳng với anh em như vậy hoàn toàn sang chánh nếu như anh em đã, chơi về đụng chạm về bài rồi thì anh em nhìn biết đây là bài sang chánh không phải là bài lỗi hay là bài như thế nào hết anh nha cũng không phải là bài kính đây cũng vậy đây cũng không phải là bài lỗi cũng không phải là bài kính đây hoàn toàn là bài chợ đó nhưng mà làm cách nào để anh em chơi được những cái bài này mà anh em biết được tẩy cái gì cái gì đó. và cái dòng máy này chuyên đánh về xì dách xì tố về xì xì vé nha anh em đó thì hôm nay mình sẽ chỉ cho anh em cái dòng máy đó là nó như thế nào đây cái màn hình một cái đây là cái dòng máy để đánh bài đó, anh em vào trong sòng chỉ cần cầm một cái điện thoại đơn giản thôi anh em ở nhà chơi và một bộ của nó gồm những máy tai nghe và một cái máy bắt tai nghe đó nó nó gồm như, như thế này là anh em đã chơi được và cái những cái, cái hai cái này thì dùng để anh em ở nhà đó có thể đánh nhau kích xa gần 1.000 km vẫn được nha anh em từ Bắc vào Nam có thể là anh em cầm cái máy từ Bắc vào Nam anh em vẫn chơi được đó không phải nhất thiết là anh em chơi cần hay là như thế nào nó bắt từ wifi đó thì hôm nay mình sẽ làm chứng thực cho anh em xem là nó hiệu quả như thế nào đó để cho anh em biết về cái bộ môn này và cái camera nó sẽ ẩn hoàn toàn nha anh em anh em có thể vừa chơi Facebook vừa lướt game nói chung là tất tần tật anh em vẫn chơi được thì bây giờ anh em nhìn nha mình sẽ vào vào vào uh, kết nối với nhau hai máy nha anh em đó mình sẽ kết nối hai máy để cho anh em uh, chơi đó thì hiện tại bây giờ cái máy đây là máy soi nha anh em đó đây là cái máy cái màn hình nha cái iPhone này là cây màn hình ở nhà mình sẽ ở nhà đó mình sẽ ở nhà đó anh em nhìn nha rồi đây cái máy này là cây hiện tại ở nhà nha anh em rồi anh em nhìn nha đây là cái cây anh em cầm vào sòng đó thì bây giờ anh em làm cách nào để khi người ta vào người ta không phát hiện được là anh em đang quay bài đúng không anh em thì bây giờ mình sẽ chỉ anh em cách mà đánh và cái máy này nó rất là hại nha ẩn hết tất cả camera anh em có thể chơi lướt game facebook tất tật đều được nha anh em thì bây giờ mình sẽ chứng thực cho anh em còn cái máy này là máy ở nhà nè máy kỹ thuật nha mình sẽ để đây cho anh em xem nha đó bây giờ cái máy này là cái máy anh em chơi vào sòng đó anh em thấy chưa thì anh em có thể vừa xem YouTube mà vừa có thể mà anh em uh, quay được luôn nha anh em anh em thấy chưa đó mình sẽ xem một cái YouTube nào đó bất kỳ rồi anh em nhìn nha đó hiện tại máy đang soi này mình để gần đây cho anh em xem chứ không phải là mình máy này có thể xa tầm 60 tấc 80 tấc trở lại anh em có thể rung lại được nha anh em đó anh em thấy chưa anh em có thể điều chỉnh rung lại được đó anh em nhìn nè mình có thể điều chỉnh rung lại được đó anh em thấy chưa rung gần rung xa được hết nha anh em đó mình bây giờ mình lui xa nha anh em rung lên nè đó anh em thấy chưa hiện tại là mình đang rung nè cái xấu nè anh em đó cái bảy nè anh em cái sáu bít nè anh em đó anh em thấy chưa cái xì nè đó cái năm nè đó anh em thấy rõ không anh em đó bây giờ mình sẽ quay sát tới cho anh em xem nha thì ở trong sòng á thì anh em ngồi tầm 60 tấc mình sẽ xa 60 tấc sai cái máy ra cho anh em xem nè đây là cái dây điện này anh em thấy chưa tay của mình nè đó mình sẽ bỏ dây điện ra mình rung lại cho anh em xem nha đó rung lên cho anh xem đó anh em thấy cái bẫy không có thể xa được 60 đó có thể một mét trở lại vẫn được nha anh em rất là nét đó cái hai nè cái đầm nè anh em đó cái già nè anh em cái đầm tiếp nè anh em anh em thấy chưa đó cái này cái ri nè anh em đó rất là xa chứ không phải là là, là đơn giản đó anh em có thể xem youtube lần đàng hoàng đó mình đang soi và xem youtube đó có thể lướt cho facebook vẫn được đó anh em nhá lướt cho facebook vẫn được hoàn toàn là camera ẩn hết tất cả các loại nha anh em đó anh em có thể lướt chơi bình thường luôn đó anh em có thể gọi cho người thân à, có thể gọi bất cứ một cái vấn đề gì đó anh em không sợ một cái gì để người ta phát hiện anh em đang sử dụng máy đánh bài camera bắt từ xa nha anh em đó thì à, mình sẽ test qua cái bài này luôn cho anh em xem luôn nha đó, đây hoàn toàn là bài chợ đó, nếu như bài mà có một vấn đề gì cường xin hứa với anh em là cường nếu cường nghỉ chơi luôn cũng không bán luôn đó cường không bán sản phẩm cho anh em luôn đó anh em thấy chưa cái chín nè cái 8 nè đó mình bột mình cách như thế nào cái năm nè đó mình đây là mình đang sai ra nè đó anh em thấy chưa tay mình nè đó máy này là máy kỹ thuật ở nhà nè anh em báo qua một cái tay nghe siêu nhỏ nha anh em đó bắt qua một cái tay nghe siêu nhỏ như thế này đó anh em xem video à, thấy hay thì nhớ liên hệ tới số điện thoại 0898 543 11 đó, để được gặp Cường và Cường sẽ tư vấn kỹ về cái bộ sản phẩm này nha anh em thì à, cuối video anh em nhớ đăng ký kênh góc tay trái của anh em màn hình tay trái sẽ có một cái nút đăng ký kênh anh em ủng hộ cho cường một cái đăng ký kênh thôi đó là cái động lực để cường làm những cái video tốt hơn ở những cái video những sản phẩm mới nhất gửi tới anh em đó thì uh, chúc anh em cái năm 2020 này thành công hơn và đánh uh, thắng nha anh em xin chào anh em